Xin chào tất cả các bạn, mình là Hiệp Suki Phổ Quang à, Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn à, xem phiên bản Ertiga à, 2020 bản nâng cấp Đây là màu đỏ Mình sẽ đi à, sơ lược cho các bạn à, xem xung quanh ha Còn bên đây là màu trắng ha các bạn à, Suki Ertiga 2020 à, bản nâng cấp á, thì được uh, nâng cấp à, bốn uh, cái uh, cái uh, lựa chọn cơ bản đó là mâm xe mâm xe vẫn giữ nguyên uh, là 15 inch nhưng uh, được thiết kế phây xước thể thao hơn nhìn rất là đẹp mắt các bạn đó là nâng cấp đầu tiên của Suzuki Ertiga 2020 tiếp theo xin mời các bạn vào à, khoang à, lái ha à, đây là nâng cấp thứ hai các bạn màn hình 10 inch với uh, cái màn hình khá là lớn với những cái uh, kết nối uh, radio USB Bluetooth và cái nâng cấp thứ ba đó là hệ thống ờ, điều hòa được ờ, chỉnh tự động sưởi ở hàng ghế ờ, kính ngay sau sửa kính trước cũng hòa được chỉnh tự động tất cả đều được tích hợp trên đây rất là dễ ờ, thao tác các bạn hình hình bồi inch lớn rất là đẹp tiếp theo mình sẽ đi qua cái nâng cấp thứ tư đó là bệ từ tay hàng ghế thứ hai rất là vững chãi các bạn mềm à mình sẽ ngồi lên thử nha à, rất thoải mái các bạn cảm giác là rất chắc tay ngồi à, có một cái à, bệ tì tay này thì quá tuyệt vời gấp gọn vào nếu à, các bạn ngồi ba người rất ok các bạn em mình sẽ đi uh, xung quanh xe ha vẫn là uh, hệ thống uh, đèn led định vị đèn led ở uh, sau nếu các bạn có nhu cầu ờ, xem xe mua xe vui lòng liên hệ ờ, hiệp Suki Phổ Quang số điện thoại 0909 623 338 rất hân hạnh được ờ, phục vụ tất cả các bạn Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo